Rồi đang chủ đề mạc, mà nói tiếp chủ đề nha mạc nha các bạn Thì hôm nay Duy Nguyễn sẽ nói về vấn đề bảo hiểm tiếp Vấn đề bảo hiểm mình thấy nó là một câu chuyện dài để đi với Duy Nguyễn từ hồi cái cái vụ tai nạn còn đặc chiến tới bây giờ Là các bạn tôi biết là tinh thần các bạn về bảo hiểm cũng xuống lắm rồi Nó và tinh thần tôi cũng chả ham hố gì bảo hiểm hết á Thật sự tôi nói bạn tôi chả ham hố bảo hiểm á Nhưng mà là một thằng đàn ông sống nó phải trách nhiệm Thì hôm nay tôi chia sẻ trách nhiệm của tôi nè Đây bạn nhớ nhỏ xe quyền thoại không nhỏ xe quyền thoại mà chơi vụ kia rồi này nọ căng á vụ mà gọi là phốt qua phốt lại đồ cũng ghê ghê á nhỏ đó đeo mình mấy năm rồi đó bạn đeo vụ này nha chứ không phải đeo vụ kia hả nó đeo mấy năm rồi xong rồi à, anh tuyên bố một câu nó đuổi em ở đâu anh mua bảo hiểm ở đó nói vậy đó thì à, giờ thì mua bảo hiểm mới bảo hiểm này cho mặt đen mạc mặt trắng tôi còn tôi chưa mua vậy mai mốt bạn hỏi mẹt trắng tôi còn tôi mua không mua tiếp tôi nói với nhỏ đó một câu bây giờ tôi phải thực hiện đó này tôi nói nó đuổi em em làm cho hãng nào mua hãng đó anh cái chất chơi của anh nó ngắn gọn lắm anh không nói nhiều không dài dòng thế thôi đàn ông nó được làm được vậy thì à, giờ mình sẽ sẻ mẹt này trước mẹt đen mẹt xanh trước nha còn à, mẹt mẹt đang không nói những vấn đề khác bảo hiểm mà chỉ nói bảo hiểm mắc hay rẻ giá bao nhiêu thôi đó giờ tờ bảo hiểm tôi nè đưa nè tôi nói nhỏ kia nó hỏi anh nhận được bảo hiểm chưa nói giận rồi xấu thế mẹ cái hỏi gì xấu anh nói tờ giấy mày xấu mà xấu thiệt đây là bảo hiểm của hãng à, hãng gì không biết nữa để coi coi nghe nói dầu khí á ờ bảo hiểm của hãng dầu khí các bạn thì à, à, sale của hãng dầu khí nó là hãng tôi không có gì ngoài tiền nên đền lẹ lắm nói vậy không biết mốt đền sau thì không biết nha tôi tôi tôi chưa biết <laughs> để mốt coi xe cái xe tôi nó bị tai nạn nó bị vấn đề gì đó thì coi đền sau thì chuyện đó tính sao thì <laughs> mình không nói trước tất nhiên mình tôn trọng hợp đồng là mình tôn trọng mình tiền bạc sòng phẳng hết trơn rồi thì à, bây giờ mình đọc cho bạn thấy này giấy bảo hiểm giấy chứng nhận bảo hiểm tự nguyện của chủ xe ô tô cái này không bắt buộc công an không có quyền phạt cái này nha công an không có quyền phạt cái này nha bạn cái này là mình đem ra mình khè công an thôi thì được nó nè xe tôi bảo hiểm này tôi còn mua này ông đòi hỏi giấy tờ gì ví dụ vậy thì được nhưng mà nhiều khi bạn ẩu bạn à, bạn tưởng cái bảo hiểm này bạn quên mua bảo hiểm cốc ô nó phạt cái bảo hiểm cốc là phạt cái bảo hiểm cốc là cái bảo hiểm bắt buộc tức là bạn đụng người ta bạn đền cho ta trăm triệu cái mạng đó là bảo hiểm bắt buộc còn cái bảo hiểm này là bảo hiểm thân vỏ của xe nó khác bởi việt nam mình nó phiền mà cái này là thật sự nó, nó, nó là quá tệ cái gì duy nó thật có giận chịu thôi chứ quá tệ mình chỉ cần quản lý một loại bảo hiểm thôi bắt buộc ra đường ông phải có bảo hiểm này ông có cấm không cho nhà xe muốn nó ăn đi trên đó em bây giờ ông đụng xe người ta không có tiền đền sao được đúng không bây giờ ông nghèo ông quyền pháp pháp à nope. ra đường lý lẽ lý, lý luận với mấy ông nội ba gác á chạy quẹt vô mặt ông á nói thôi giờ em nghèo lắm anh tha đi ủa ông nghèo cũng quyền đụng ta hả đúng không cái này thật sự tôi chưa bao giờ hài lòng một cái điểm này nói thẳng nghe như vậy nó rất thẳng Di Nguyễn nếu mà cho Di Nguyễn cái quyền đó là Di Nguyễn bắt buộc tất cả mọi xe đều phải có bảo hiểm này hết mới cho chạy để cho mọi ông đều có trách nhiệm hết ông đụng xe người ta hay người ta đụng xe ông nói chung một tai nạn nào đó thì ok để cho hàng bảo hiểm này giải quyết với nhau còn bây giờ giữa người có bảo hiểm người không bảo hiểm người làm gì đi năn nỉ nhau chứ làm gì các bạn nó nên cái này nó cũng rất là nhạy cảm các bạn nhất là xe máy bảo hiểm con thứ à bảo hiểm 35 ngàn hay 60 ngàn của xe máy đó bạn đụng vô con mẹt bạn mất từng túi ra bạn đền đó bảo hiểm không lo bằng đâu còn cái bảo hiểm này nói cho rõ là bảo hiểm tự nguyện ở việt nam mình có thôi còn ở mấy nước phát triển nó không có cái này nó bảo hiểm là bảo hiểm chung bảo hiểm hai triệu là chung luôn nó lẹ chứ không gì tùm lum hết như này đi bạn đi ra đường mà cầm tới hai tờ giấy rồi đó tờ giấy này tờ giấy kia tờ giấy này không phạt tờ giấy kia phạt đó tức là cái tờ giấy kia bạn không có thì sẽ bị phạt nên khi mà công an hỏi bạn xuất trình bảo hiểm là ý công an hỏi là cái tờ giấy kia chứ không phải là bảo hiểm này cái bảo hiểm kia nó rẻ bèo à xe máy là mấy chục ngàn xe hơi là 400 ngàn đó tiền bảo hiểm nào nói chung nó kê khai được tà đây học me mà nó chả hiểu nhức đầu thì giờ tôi nó sẽ nói sơ về những cái mà nó kê, nó kê khai xe năm chỗ ngồi gì đó ờ, đăng kiểm đăng kiết gì đó ờ, đâu coi thời hạn thanh toán hết thời thời thời hạn bảo hiểm là 8 giờ năm ờ, ngày 5 tháng 4 2022 đủ giống ngày sinh đâu quá ta này nó, trùng hợp bạn trùng hợp giống ngày sinh năm tháng 4 số điện thoại thông báo tai nạn là hotline bao giờ cũng vậy thôi à con sale nó bán cho mình xong là coi như nó chạy rồi đó mốt là mày chuyện khác là kiếm mày khác là mệt lắm rồi à, trên đây á là nó ghi cái gì bạn trên đây nó ghi là giá trị xe theo kê khai 10 1 tỷ tư xe tôi 2 tỷ 7 á giờ nó giờ nó báo giá 1 tỷ tư ôi trời ơi cái giá này nó là cái cái giá này là cái làm giá thôi nó không dựa đến gì cả mấy nó không dựa đến gì cả cái này á, là cái cái mà để con sale nó ngồi nó lách nó hiểu không thí dụ giờ nó quăng cho anh bảo hiểm bảo hiểm anh nó bán giờ ba chục ba chục triệu okay. anh nói thôi mắc chưa mày bảo hiểm ba chục triệu như vậy đó xong mình coi hết tất cả những điều khoản nó đền đó mình mình so với công ty bảo hiểm kia tất cả các điều khoản nó đền cũng như nhau mà sao mày mắc hơn thì cái đó thôi nó nó trừ trừ hao thôi thấy anh đẹp trai thân thiết em fan anh em giảm anh 25 triệu nó lấy cái quyền gì ra nó giảm không có giảm được nó giảm cái bảo hiểm thì nó giảm cái giá xe này nè nó giảm là mấy cái hạn mức này đó đó đó đó bình thường dụ như xe mình vợ kê khai 2 tỷ thì bảo hiểm chừng đó bây giờ nó quất xuống tỷ tư thì nó thì, thì nó bảo hiểm thấp lại nó đại loại là vậy đi nhưng mà tóm lại mình xem nè bây giờ nó bảo hiểm thiệt hại vật chất xe hai hai mươi hai triệu 22 triệu rồi xong rồi à, VAT cộng lợi là hai triệu mấy là 25 triệu đó ừ bảo hiểm là 25 triệu đó em thì nói tóm lại xe anh giả sử giờ mất đền tỷ tư đó cái gì đời mà mấy em đó là cuộc đời mà cuộc sống thì không giống cuộc đời mà sợ không đường tỷ tư nữa đó chứ lúc đó ra rồi chứng minh abc đồ xe anh nụ này nọ các kiểu là điểu đồ cái lộn mệt lắm. nói chung mà chơi với bảo hiểm là xác định là cãi lộn đi khó mà thỏa đáng lắm khó lắm mà nên bảo hiểm làm cái gì đó là mình có trách nhiệm với cuộc đời đó là cuộc đời thôi còn nếu mà hả tao có tiền tao trả bảo hiểm oh really tao đụng tao ra đường tao đụng trúng cái xe nào đó thì tao xuống tao thương lượng tao thôi tao đền mày 300 về vui vẻ lúc ra khỏi bảo hiểm hoặc là xe mình bị hư kéo vô gara sửa khỏi bảo hiểm còn bảo hiểm này nó là như vậy nói chung cái bảo hiểm này thì anh nói cho mua về trách nhiệm mà các bạn này mặt mày xanh của gì nè bảo hiểm giờ chuyển qua BVI Ủa, mà đúng rồi BVI thì mốt ờ, cái khả năng ờ, cao của con ờ, con ờ, con mẹt này của anh mẹt trắng của anh là cũng sẽ là một BVI oh my god wow tại vì á con sale bảo cái nói anh câu rồi nói thôi anh về chắc không bao giờ anh mua bảo hiểm bên em nữa hả cái nói anh không biết nói vậy đó em nói câu nghe tội đó nói ờ, thôi thôi qua vụ này chắc anh không bao giờ mua bảo hiểm bên anh nữa hả trong đầu mình nghĩ không những tao không mua mà tao còn tao còn <laughs> nó nó thật sự á đối với anh á bảo hiểm nào cũng bảo hiểm nấy cái phần còn lại là anh mua gì con người anh mua gì này nọ gì trách nhiệm gì này nọ kia các thứ đó nên hôm nay xin chia sẻ với các đồng chí là à, là là là con mẹ xanh tôi giờ tôi mua bảo hiểm của BVI nó <laughs> mình mua của BVI không có nghĩa là mình kêu các bạn mua của BVI các bạn hãy có một sự quyết định khôn ngoan nhất đúng không phù hợp nhất với các bạn về vấn đề bảo hiểm tự nguyện à, rồi video ngắn gọn chia sẻ là các bạn là tôi mua này thôi chứ tôi cũng không có muốn nói gì thêm bảo hiểm hết đó nhiều chuyện lắm bạn càng nói càng bực mình càng nói càng buồn tôi muốn dành cái tâm trạng tốt nhất của tôi để tôi cống hiến cho THOL cho BBT và tại hiện giờ tôi đang ở BBT quận 9 địa chỉ số 10 Trung Thành thành phố quận 9 ok bye bye cảm ơn hay thì mua súp đi ba lai xe là đương nhiên rồi có chùa hoài